Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình Mình là Vinh và Gap đây Hôm nay mình sẽ đến với một tựa game có tên là Zin Speed Mobile Thì uh, mình sẽ bắt đầu tựa game này trên uh, channel của mình bằng một trận uh, đua đầu cụ Bây giờ thì mình mới có level 1 thôi, mình chưa có lên được level cao đâu Mình mới chơi uh, được uh, một ngày Làm xong những cái uh, những cái cơ bản Bây giờ mình sẽ chơi một trận đua đầu cụ có mô tô trong đây luôn sao lại đưa được mô tô vô đây ta hơi bị kỳ nghe kỳ lạ lắm luôn sao lại đưa được mô tô trong đây mô tô trong đây lái khó lắm xây đề không có được nhanh cho lắm nha Tôi rip ngay đây nè trượt vỏ cam ở đây nè nó mới chất lượng cao đấy à, chặn bạn mình lấy, trượt vỏ cam đi hmm. sao không ai tấn công mình thế nhờ vui phết ồ oh, không ai tấn công mình hết chắc mấy người kia cũng tan rồi tăng tăng tăng ui hai cục luôn ơi ui ơi ui ơi à. ghê vậy ghê vậy ghê vậy ui one shot nó đi cho mình lên trời luôn một phát nó đưa mình lên trời luôn các bạn ơi ui ghê thật sự luôn ý Vượt theo phong ba mây mù giăng lối Lóc xoáy nè Tưởng mình không né được chắc Dân chơi biển khơi mà Rồi Mình thắng À top 1 Yes Mình top 1 chứ Trời ơi Quá được luôn Đứng đâu bảng xếp hạng anh ta sẽ đứng nhất trong cuộc thi ngày hôm nay Yes Thì uh, mình uh, thì mình tên là Das Das A 980111 Ai muốn kết bạn với mình thì cứ bấm vào cái tên đó thì các bạn sẽ có thể kết bạn được với mình thì nếu các bạn chưa biết thì bây giờ à, à, giờ thì bây giờ Zenspeed Mobile đang nổi tiếng về cái à, cái nhân vật uh, Ultraman Cosmo và một chiếc xe khá là đẹp chạy khá là nhanh đấy hơi bị mắc một chút xíu này. trong tương lai mình cũng sẽ có một những cái con xe đó nhưng mà hơi sâu hơi xa ô oh, lên level 3 luôn Rồi. Bây giờ mình sẽ chia cho coi những cái nhiệm vụ đó làm làm gì cho mình đây. Tặng xe A. Mình sẽ nhận cái này nè. Rồi có xe mới rồi. Đó, cho mình nhận xe mới bạn ơi. Ôi, không cho mình nhận xe mới rồi. Toàn thực sự mà. À, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn coi cái trình của mình nó đi được tới đâu. Top 1 hay là top Top 1 hay là top 6 Chúng ta có Tùng 25 tuổi, ô tuyết 6 hợp W, thiện 333 chấm cơm Dash là tên của mình Kéo Rồi Rất là nhiều người Việt luôn Không biết mắt chấm cơm này có phải là người Việt không nữa lấy nữa mình sẽ kết bạn hết với, với những người này à, Ui cái áo đẹp Ôi mấy người này nhìn ai cũng có bét hết Chỉ có mình và bạn kia là không có bét thôi Mình sẽ cho các bạn coi cái trình của mình giờ là vào lúc mới chơi nó như thế nào Mấy dân chơi kia chơi không lại mình đâu mà Đừng lo Mình là có kỹ năng là lúc nào cũng có thể drip được hết một kỹ năng hết sức là bình thường à, lúc đó không kiểu bút bút lên ha không biết có người nào trên đầu mình không nữa có người nào ở trên đầu mình là toan luôn á không có ai hết luôn ui thiệt luôn hả lúc đó mình quên búp nitro lên á bây giờ trên đường là mình phải búp nitro lên đàng hoàng chứ nếu không là toan hỏng chuyện của đương sự hết tới lúc này mình không cần búp cái nitro vàng đâu lát mình sẽ để cái nitro nitro lớn nó lên lên tới khúc sau chúng ta sẽ cần thiết đấy rồi cần cần thiết rồi đấy trời ơi được rồi có rồi có rồi có rồi hy sinh đi bạn ơi hy sinh cho mình lên cái top một cái bạn ơi bạn hơi ghê rồi đấy, bạn hơi ghê rồi đấy Bạn hơi ghê rồi đấy ừ, Bạn đua hơi bị gắt rồi đấy Mình thấy bạn là bạn đua hơi bị gắt rồi đấy Trời ơi Cay quá đi thôi Sao lên được hay vậy ta Mình thấy nó có đi chơi gì đâu Really? à, đứng top 2 thôi uh. Ai, level 6 cái xe đó thì sao mình chơi lại được Đấm sau đuôi nó mà bám, bám sát sau đuôi của mình là cái xe đó là mình bay lên không lại rồi Úp há cái nitro luôn, Chờ, bay cũng không nổi luôn nâng cấp xe được rất là to luôn đó. có mấy chiếc tân thủ vậy thôi chứ nó búp lên tới level 6 hết luôn rồi đó chạy hơi bị mạnh luôn bây giờ mình sẽ lấy cái xe kia khoan đã bây giờ mình sẽ đi ra mình lấy cái xe kia lấy con xe kia cả nhà nhận nè đồng ý rồi có xe mới rồi lái ngay nè nhận nè con xe xe cha này chạy hai bóng bô cũng ờ, được lắm đâu lái bây giờ mình sẽ lái con husky này con speed này cũng vậy nè mấy cái con mà miễn phí thường thường là 7 ngày không á à, có con này nè CB sao chổi không biết nó nó, nó nó vĩnh viễn hay là cái gì nữa ừ rồi đua nè trận này quyết tấp một nha mọi người trận này là quyết định là phải tấp một cho bằng được nè ta xem map gì đây rồi map muôn thú trong rừng xanh ờ hacker club hacker club hmm. à, vua đường đua hacker club wow madagascar quay xe ờ à, được nè Ôi ờ, dân chơi Level 19 luôn Không biết mình lái xe con chó này có đuổi lại không nữa trời Thấy xe của mình bận mình... Ui tung ghê vậy Mình hy vọng là tới khúc kia mình đều rip kịp thời Kịp lúc Và đủ chua để cho tụi nó nếm mùi sợ hãi Rồi xong chua rồi nãy mình thật là thông minh khi chọn chiếc xe này ghê phết ghê phết ui đỉnh cao không biết thắng lại ông nữa đây rồi mất dấu rồi mất dấu rồi còn thấy trên bản đồ còn thấy trên bản đồ bị thua ngay khúc này là toan đó cố lên nào cố lên nào phải cố lên không được để thua ui bị đống khúc kia xui quá chắc mình sẽ sử dụng thì chiêu chậm mà chắc thôi não tên là yếu tên là yếu yếu yếu gì đó mạnh dữ thứ nhất xe hơi bị tốt đó cái thứ nhất phải kể đến là xe hơi bị tốt rồi đó cái thứ hai là trình hơi bị cao luôn á trình hơi bị cao luôn rồi lại toan nữa rồi trình cao quá level mấy vậy Quay Level 6 Ui giống y chang hồi nãy luôn giống y chang với thanh niên hồi nãy luôn level cao mình dí dí ngay sau mình chạy cũng chạy chiếc xe đó luôn vượt quá dễ dàng cái xe con chó này tính cái xe mà có hình mấy con cuốn này nó tính có hình mấy con động vật đó nó yếu hơn cả những cái chiếc xe mà có hình kiểu là um, lego rồi này nọ Ờ, à, thì mình xin kết thúc video tại đây nếu các bạn thích video này hãy để lại cho mình một like và một share ủng hộ cho channel của mình còn thấy tốt hơn nữa các bạn có thể nhấn vào nút đăng ký cũng như nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo thì video mới nhất nhé còn bây giờ thì bye bye